Vương Nhất Bác Lão Sư xa xăm có tiếng cỡ dài Khắc sâu mỗi tình không phôi phai Tiếc cho duyên phận mình ngang trai